À, chào các bác nhá à, shop Tân Ánh nhá Xin chào thẻ anh em à, hôm trước tôi có giới thiệu với các bác là thợ nuôi ong nhá các bác nuôi ong chuyên nghiệp hay là nuôi ong văn nghệ ở nhà nhá là bên shop có mấy cái phụ kiện phục vụ cho anh em khai thác ong thì hôm trước là cái bình xịt khói tôi có nói là hàng nó chưa có nhiều à, hôm nay hàng có nhiều nhá thông báo với các bác hàng số lượng và rất là nhiều nhá đây các bác này à, số lượng có nhiều các bác có thể là mua xỉ nhé bác nào mà bán ờ, cửa hàng đại lý bán đồ ong nhé có thể nhập xỉ này số lượng có rất nhiều nhá à, các bác mua mua mua càng nhiều ấy, thì giá nó càng rẻ nhé hôm trước tôi có nói rồi nhá là cái giá của một cái bình xịt khói này bình xịt khói à, chống ong đốt nhá, à, shop đang cung cấp là 230.000 nhá 230.000 là bao cái phí ship cho các bác về tới nhà các bác lưu ý là bao phí ship nhanh nhá, bao phí ship nhanh cho các bác để khỏi phải chờ đợi lâu thế còn ờ, các bác cái thắc mắc là một số nơi lại bán giá rẻ hơn thì các bác cũng tùy thôi tại vì shop nói thẳng nói trước với các bác ấy là bao ship cho các bác mà là bao ship nhanh thế nếu mà các bác mà muốn nhận ship chậm ấy thì giá thành nó sẽ rẻ đi một chút nhá và thứ hai nữa là cái hàng bình xịt khói này ấy, bên shop kinh doanh ấy nó là hàng loại một à, thì giá nó sẽ hơi cao thế còn anh em ờ, các bác thắc mắc là cái loại nó có trăm mấy thôi ấy, thì nó là hàng loại hai nó mỏng hơn nó mong manh hơn nhá, thì các bác ờ, trước khi mua hàng thì các bác tìm hiểu cho kỹ nhá, thì shop giới thiệu với các bác là lô hàng và nhiều với số lượng lớn cụ thể hình ảnh về sản phẩm như này nhá, thì các bác ờ, để các bác nắm được thế còn cái giá cả nó là ờ, công khai như vậy nhé 230.000 cho một cái bình à, giao hàng về tận nhà cho các bác nhá, bao phí ship luôn thì các bác mua hai bình ba bình thì giá chiết khấu sẽ nhỏ đi sẽ rẻ đi thì có thể là giao xỉ cho các bác được nhá, à, hôm nay thì mới tạm thời về được uh, mấy thùng thôi nó khoảng mấy chục cái này ờ, bảy tám chục cái này thôi thế mai ngày kia thì lại tiếp tục ờ, xe lại để trở về nữa nhé các bác mua nhiều số lượng là sẽ có nhiều cho các bác ở đây xin mời các bác ờ, xem chi tiết cụ thể một cái bình nhé các bác trước khi mua sắm thì các bác vui lòng xem video cho kỹ là cái sản phẩm bên của shop như thế nào nhé các bác nắm được thì các bác đưa ra cái quyết định mua hàng nhé đây nó là cái bình này là cái bình bình ờ, phụt khói nhé bình xịt khói để uh, chống ong đốt dành cho các bác uh, khai thác ong mật nhé khai thác ong mật à, đầu tiên là cái chất liệu này là chất liệu bằng inox nhé chất liệu bằng inox này inox rất là dày Đấy, inox rất là dày à, cái này nó nói là inox ba uh, bốn thì các bác không tin nhưng nói chung nó là inox dày inox loại một nhé đây là cái bầu phụt này bầu phụt có cái này thì các bác bỏ ra nhé các bác bỏ ra đấy thì xe sau này cần thì các bác sẽ thổi hơi được bằng cái này cái khi xốp gửi cho các bác là nó khóa cái này lại và chung quanh này này chung quanh này là cái thép nhá, cái thép này thép bảo vệ để chống bỏng nhá. tại vì cái này là trong này là sẽ mình sẽ đựng uh, mùn cưa hoặc là đựng chấu để cho nó cháy xong nó mình thổi thì nó sẽ phụt khói ra chỗ này thì trong này sẽ là nóng nó dễ gây ra bỏng nhá, thì nó có cái ờ, bằng thép chung quanh này này để bảo vệ ờ, cho gọi là cái chống bỏng nhé các bác nhé cái này thì hàng này là hàng loại một hàng loại tốt cái thép này nó cũng to nó chắc chắn thế còn hàng ờ, loại rẻ tiền hơn ấy thì nó sẽ mong manh hơn cái inox này nó cũng sẽ mỏng hơn nhé các bác nhé inox này sẽ mỏng hơn inox này thì rất là dày thế còn ờ, cái hàng mà hàng mỏng hơn này thì giá nó sẽ rẻ hơn và hàng bằng tôn bằng tôn đấy thì giá nó sẽ rẻ hơn thì shop cũng không kinh doanh nhá shop kinh doanh cái mặt hàng à, loại một loại tốt nhất này cho các bác dùng tại vì thực ra nó chênh nhau một ít tiền thôi không đáng bao nhiêu cả nhá cái phía trong rồi này phía trong này nó sẽ có một cái à, khay đáy khay cầu đây này nhá đây, cái này cũng là bằng inox mà nó rất là dày các bác này này rất là dày đấy nhá à, khi các bác nhận được các bác dùng ấy các bác bẻ chân lên bẻ ba chân này đứng lên nhá này rất là cứng này bẻ bằng tay hơi khó đấy các bác phải lấy kìm thì bẻ nó mới ờ, vô góc lên được các bác bẻ ba chân này lên à, hôm trước thì tôi giới thiệu một hai cái thôi tại vì lúc đấy là shop còn à, chưa nhập được hàng từ bên kho bên cửa khẩu về đây là cái hàng nhập được vào thì giá thành nó rẻ hơn số lượng nhiều hơn đủ cung cấp phục vụ cho các bác nhé à, cái này ấy, này phía trong này nhá là mình sẽ thả cái khay này xuống thả khay này xuống thì để cho ở dưới này này nó có cái khoảng trống nhá khoảng trống thì uh, phía trên này ấy, là các bác sẽ là các bác mồi nửa vào mồi nửa vào xong các bác thả chấu hoặc là thả mồn cưa các bác lưu ý nhá ở trong rồi này các bác đổ chấu hay đổ mồn cưa vào thì các bác đổ cách cái miệng này khoảng hai đốt con tay thôi các bác đừng đổ đầy lên miệng quá nhá nó nó chặt nó ém thì nó sẽ khó cháy ở đây thì cơ cấu hoạt động của nó là cái này là cái bầu gió này cái bầu để thổi gió đây là thổi qua lỗ này này các bác này thổi qua lỗ này đưa vào cái miệng hứng này miệng hứng trong khoảng dưới này là trống này thì khi thổi ở đây ấy, thì gió từ đây nó phụt vào cái miệng này phụt vào miệng này đẩy vào trong bình và đẩy khói lên trên này nhé đẩy khói trên này thì cái này hôm nay hôm nào tôi sẽ làm cái video cách nhóm lửa cho các bác xem luôn cái đây chỉ là giới thiệu cho các bác uh, về cái sản phẩm này các bác nắm được thôi nhé đây cái bình xịt khói uh, chống ong đốt dành cho anh em nuôi ong mật nhé số lượng hàng đã có nhiều đã có nhiều à, các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với này à, ờ, số điện thoại của shop nhé shop uh, Tân Ánh shop Tân Ánh đến từ nhà Nam Tân Điên Bắc Giang à, kinh doanh online các bác gọi số điện thoại nào cũng được nhé à, sẽ có nhân viên à, tư vấn nhận đơn hàng của các bác hàng thì sẽ gửi qua bưu điện à, các bác lưu ý nhé gửi qua bưu điện à, chuyển phát nhanh à, các bác nhận được hàng có quyền bóc hàng ra kiểm tra là bóc cái hộp hàng ra ra hộp hàng ra kiểm tra đúng với bình xịt khói như thế này dày dặn chất liệu inox à, như là shop giới thiệu đây thực tế như này người nhận tiền thật thì khi đấy là các bác à, nhận hàng và các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn à, các bác lưu ý kỹ nha tôi nhắc lại cái giá thành cho các bác nắm được này để các bác à, xem cho kỹ này à, giá của nó là 230.000 nhá 230.000 cho cái bình xịt khói này đã bao gồm cái phí ship chuyển phát nhanh tới nhà cho các bác nhé còn các bác là mua số lượng thì có giá mềm hơn hoặc là mua hai cái sẽ giá mềm hơn nhé cái giá này là giá công khai cho các bác à, rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau nhé xin chào